Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel à, Hôm nay video này thì cô sẽ hướng dẫn chia sẻ các bạn về dụng cụ môn cơ bản à, Một môn à, mà các bạn à, cũng rất là yêu thích và thường xem vào kênh youtube của cô để mà học à, Dụng cụ cơ bản thì cũng rất là đơn giản Và giá một bộ dụng cụ của nó như thế nó rơi vào khoảng là à, 500 à, đến 600 à, Tùy những cái món đồ mà các bạn mua nhiều hay ít Mình bắt đầu nhé à, cũng như những à, khóa sơn và khóa vẽ có nét thì mình sẽ sử dụng à, chén này chén và móng giả để tập vẽ này là phải có đầy đủ này à, còn cái này là à, chân đế này giống như video cô hướng dẫn vẽ có nét ấy, đều có à, cái này lúc nào các môn vẽ cũng phải có hết là chén à, móng để tập vẽ chân đế à, cái này là keo đa năng lúc nào phải có hết đó à còn cái này này đây cái này là bảng tán bột nha à, cọ bản á, thì à, mình sử dụng bột sử dụng bột bột đây ha mọi người đây là bảng tán bột này đây là bảng tán bột còn đây là các màu bột hay mọi người còn gọi là à, màu nước đó màu nước màu nước này thì à, mình không chỉ vẽ cọ bản mà mình mua một bộ này mình có thể sử dụng cho hoa tả thực vẽ màu nước vẽ cỏ bản tròn đó mình sử dụng rất là nhiều các môn vẽ có nhiều bộ môn dụng cụ á, mình sẽ sử dụng ừ, lại trùng với nhau á mình không cần phải mua bộ thứ hai mà mình mua một bộ mình có thể uh, học được hai ba khóa cái này là dùng để nước à, pha bột khi nước khô này cái này ít sử dụng thôi cần sử dụng nhiều đây là màu nước ha 2 4 6 8 12 chai 12 màu thì ờ, nó rơi khoảng tầm một bộ như này khoảng 5 600 thì các bạn muốn mà nó ít tiền hơn thì mình có thể bỏ bớt một vài chai bột ra thì nó nó đỡ tiền hơn một chai như thế là nó 37 000 một chai xài cũng rất là lâu mình tập vẽ lên chén trước nha tập vẽ lên chén trước sau đó thì mình sẽ tập lên mắm sau à, trước khi vẽ thì mình phải sơn lên chén sơn lên chén xong rồi mình sẽ vẽ sơn sơn này mình có thể mua màu mình thích à, đây là hai cái cọ mà từ đó giờ cô hay sử dụng cái này là cây cọ bản cái này là cây cọ bản mà là cây số 3 nha cây màu đen số 3 thì ở ngoài thị trường này nó có rất là nhiều cái cái cây màu đen như thế này y chang nhưng mà chỉ khác có một cái là cái phần lông cỏ các bạn mua các bạn hay nhắn về cho cô là cô em mua cái cây cỏ giống như của cô nhưng mà em vẽ không được cái đầu cỏ rất là cực nó giống nhau nó giống nhau hết toàn bộ nhưng nó khác phần lông cọ này nó chỉ cần khác cái phần lông cọ này thôi là các bạn đã vẽ không được rồi để mình mua mình để ý à, nhiều bạn đã bị rất là nhiều bạn rồi nhiều người bị lầm như thế còn đây là cây cọ lâu thần thánh này cây cọ lâu này mình có thể vẽ rất là nhiều môn nhiều khóa này mình có thể vẽ gheo mình có thể uh, vẽ cọ nét rồi mình có thể dùng trong khóa hoa tả thực đấy nhiều lắm cây cọ này sử dụng rất là nhiều nhiều khóa vẽ khác nhau hai cây cọ này không thể thiếu ở trong môn cọ bản nha à, chấm bi chấm bi này có nhiều bạn thích thì mình có thể xài chấm bi à, còn bây giờ thì người ta cũng ít ít sử dụng chấm bi rồi à, mình tập thì mình cũng có nên có một cây vẽ xong thì mình sẽ sử dụng à, tóc bóng mà mình sẽ tóp lên sơn lên đây là cái ờ, khay cái khay để mình ờ, rửa cọ nha cái khay rửa cọ này có cái gì đặc biệt thì thật ra mình dùng cái chén này mình đổ nước vào đây mình rửa cọ mình rửa cọ trong cái chén này là được rồi thì tại sao thì mình phải sử dụng cái khay này để làm gì tốn tiền mua cái khay này cái khay này cái thứ nhất ở bên trong này này nó có những cái bậc thang á có những cái bậc thang trong này này khi mình rửa cọ mình rửa cọ mình đẩy cái cọ lên như vậy này thì cái bột ở trong lông cỏ nó sẽ bung hết ra ở cái cỏ mình sử dụng mình nhiều lần nó bền hơn là mình rửa lên cái chén thì cỏ cái phần bột nó vẫn đóng băng keo ha băng keo thì mình cũng sẽ sử dụng trong ờ, ở khóa vẽ cỏ bản cũng giống như cỏ nét là mình dùng để à, mình làm sạch chén sau khi mình vẽ rồi ở bộ dụng cụ này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 đến 600 nghìn à, khi các bạn mua dụng cụ ở bên ở bên trường cô thì cô có tặng cho các bạn khóa học vẽ online về cỏ bản 3D à, bình thường thì một khóa như vậy là sẽ là một triệu hai một khóa các bạn học trước các bạn sẽ mua là một triệu hai một khóa à, còn thời gian này thì cô đang tặng cho những khách hàng mà mua dụng cụ ấy à, từ trước đến giờ các bạn mua rất là nhiều rồi nhưng mà về nhà các bạn à, không biết làm mà không biết vẽ à, rất là uổng nên là có nhiều bạn cũng nhắn tin inbox hỏi cô là xem em mua dụng cụ có tặng khóa online không thì nhân tiện ở đây thì các bạn mua dụng cụ thì cô cho luôn khóa online để mình tự học nhé rồi chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo